Ờ, thực ra là sẽ có hai nguồn thu nhập chính đó là cái nguồn thu nhập thụ động và nguồn thu nhập chủ động nguồn thu nhập chủ động là cái việc mà bạn đi làm à, thuê cho ai đó hoặc là làm thuê cho chính mình ha à, mỗi ngày bao nhiêu tiếng nếu mà bạn làm thì bạn sẽ có thu nhập còn nếu mà bạn không làm thì bạn sẽ không có thu nhập hàng tháng và còn à, cái còn thu nhập à, thụ động là là à, như thế nào thu nhập thụ động là bao gồm những cái ví dụ tiền bạn à, được cho này tiền bạn đi ờ, ờ, đầu tư hoặc là đi kinh doanh nhưng mà bạn không phải quá mất nhiều thời gian cho cái việc mà là à, phải kinh doanh nếu mà không có bạn thì bạn cũng có thể là thuê người ha, à, hoặc là bạn sử dụng những cái à, tài sản hay là những cái à, nguồn lực của người khác để bạn có thể làm được thì đó là cũng là cái nguồn thu nhập thụ động nếu mà bạn à, thu nhập với thu nhập chủ động á, thì bạn sẽ phải à, ví dụ một tháng bạn chỉ có bao nhiêu đó lương thôi bạn sẽ ờ, phải tốn ờ, chi phí này nọ ha có thể là sau khi bạn ờ, hết một tháng bạn sẽ không còn để dành lại còn nếu mà bạn thu nhập mà thụ động thì bạn không làm nhưng mà bạn đem đi đầu tư bạn đem đi đầu tư thì khi mà bạn đầu tư hoặc bạn kinh doanh những cái ngành nghề mà có thể là đem lại tiền hàng tháng cho bạn thì đó là cái thu nhập thụ động và cái thu nhập thụ động thì nó không có giới hạn ha bạn ví dụ bạn có khả năng ờ, bạn quản lý tốt ha bạn ờ, có kinh nghiệm tốt thế là bạn sẽ đầu tư được rất là nhiều tùy vào cái khả năng của bạn ha thì ờ, đó là cái tôi muốn chia sẻ cho bạn là tại làm sao mình phải nên đi kinh doanh tôi thì hiện tại là, là đang làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì tôi cũng đã từng đầu tư ở rất là nhiều ngành ví dụ như là à, chứng khoán thì cũng có rồi ha forex ha vàng dầu hay tất cả mọi thứ chỉ có bitcoin là chưa có tham gia thôi nhưng mà tôi cũng thấy rằng là ở một khía cạnh nào đó thì bất động sản thì nó cũng an toàn hơn tại vì ở các lĩnh vực khác nếu mà à, bạn à, chơi chứng khoán ha nếu mà bạn mà không kiềm chế được cảm xúc làm bạn tại vì khi mà bạn chơi chứng khoán thì cái việc mà là được uh, cho vay rất là dễ bạn sẽ được uh, vay gấp bao nhiêu lần lên ha vay rất là dễ mà khi mà bạn không không kiềm chế được cảm xúc thì bạn mua uh, mua theo lời uh, uh, giới thiệu của người khác hay là mua theo cái uh, cái sóng của người khác thì bạn nếu mà bạn mua như vậy rất là nguy hiểm và bạn sẽ có thể là bạn sẽ bị mất tiền rất là nhiều ở cái uh, lĩnh vực mà bất động sản thì đâu đó khi mà bạn mua đúng cái giá trị uh, người ta vẫn có nhu cầu cho dù thị trường điều chỉnh thì uh, người ta vẫn có nhu cầu nhu cầu sử dụng uh, nhu cầu thuê để ở thì uh, nó tương đối là an toàn cho bạn khi mà bạn đi đầu tư à, và hôm nay tôi muốn làm cái video này để cũng là muốn chia sẻ với các bạn là, là cái việc là nếu mà mình đi đầu tư à, ở bất động sản thì mình à, chọn ở cái phân khúc nào à, nếu mà bạn là À, người mới tham gia đầu tư ở cái lĩnh vực bất động sản thì bạn có thể là à, tham gia ở cái à, phân khúc là bạn sẽ trở thành người môi giới để bạn học kinh nghiệm để bạn có thể là à, kiếm tiền từ môi giới cũng được để bạn nói chung là à, khi mà bạn tiếp cận với cái à, một ngành nghề mới thì bạn phải thực sự à, tìm hiểu và làm trong cái ngành đó ví dụ môi giới bạn có thể là tin hoặc là bạn sẽ được tư vấn cho khách hàng bạn hiểu hơn về cái việc mà khách hàng à, các trải nghiệm của khách hàng những cái uh, kinh nghiệm của khách hàng bạn sẽ học được những bài học còn nếu mà bạn có một chút vốn thì bạn uh, sẽ tiếp tục uh, làm cái phân khúc mà thuê và cho thuê thì hôm nay tôi sẽ là nói rõ hơn về cái phân khúc thuê và cho thuê thì khi mà à, bạn kinh doanh à, mô hình mà thuê và cho thuê đó thì ví dụ bạn có một căn nhà à, bạn thuê được một căn nhà thì à, nếu mà bạn à, cho thuê lại à, nếu mà cái cái à, thường là hôm trước một bạn chia sẻ với tôi là cái nguồn à, thu nhập từ cái thuê và cho thuê đó nó ờ, khoảng từ 10 tới 20 phần trăm một tháng thì bạn sẽ tính xem nếu mà 10 tới 20 phần trăm một tháng thì một năm bạn đã khoảng là một trăm phần trăm một trăm hai mươi phần trăm cho tới cho tới hai trăm bốn mươi phần trăm trên cái số tiền mình đầu tư thấy là không có một ngành nghề nào mà có thể là cái lãi suất nhiều như vậy ha à, cái lợi nhuận nhiều như vậy mà chủ yếu là bạn à, phải làm tốt ở trong cái à, phân khúc này ha bạn làm tốt cái việc mà là đi tìm cái nguồn hàng làm tốt cái việc mà là à, cho thuê à, kiếm người vào để cho thuê và làm tốt cái việc mà quản lý là tất cả mọi thứ đó bạn phải làm thật tốt thì bạn mới có cái à, cái cái, cái hàng cái, cái nguồn thu nhập à ví dụ như là một căn là một nguồn thu như vậy nhưng mà bạn có thể là 10 căn cả trăm căn bạn thấy một cái có một công ty có nhiều cái cái lượng mà nhà cho thuê của họ tới hàng trăm căn ở ờ, hàng trăm hàng ngàn căn ở khắp đất nước Việt Nam ha thì cái nguồn thu ở đây nó rất là nhiều mà khi mà bạn à, đã có kinh nghiệm khi mà bạn đã có tiền ha thì bạn có thể là ờ, cái nguồn này bạn có thể đi đầu tư à, bạn có thể đầu tư vào đất hay là vào nhà mua sửa bán hoặc là mua à, mua và đợi tăng giá lên nói chung là tất cả những cái người mà ở trên à, thế giới ha đều những người mà giàu có họ đều có liên quan tới bất động sản tại vì cho dù bạn kinh doanh ngành nghề gì thì trước sau bạn cũng phải về với bất động sản thì đó là cũng là bạn có thể làm nghề tay trái cũng được bạn có thể là đầu tư cũng được hoặc là nếu mà bạn mà bỏ tâm bỏ sức hết vào cái nghề này thì bạn là người kinh doanh đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, nếu mà bạn mà